um, cách đây uh, ờ, 12 tiếng đồng hồ uh, <coughs> có người hỏi chúng tôi về chứ thì mật tông á mật tông có tây tạng à, họ có cái pháp môn gọi là trì chú rồi bên Phật giáo Bắc truyền mà bên ờ, nhánh Đại Hàn môn cổ ờ, Nhật Bản và Trung Quốc thì ờ, cũng có pháp môn trì chú như vậy thì ở bên Nam truyền có trì chú hay không bây giờ thấy cũng hay tức là thay vì mình ghi nhớ cho nhiều học cho nhiều ờ, thì tại sao mình không tập trung mình đọc một cái câu chú nào đó ờ, câu chú nào đó câu chú nào đó để mà như là một pháp môn tu tập vậy đó ờ, cho nó gọn hỏi với nam truyền có tôi nói có chứ có nam truyền có nam truyền có có có, có thần chú chỉ những thần chú mà có lên nó thần tím nữa chú tím cô cậu mình có hết á nhưng mà <laughs> cái, chú của nam truyền ấy à, cái chú bây giờ buổi sáng nay mình học từ học bùa à, học bùa học bùa à, mình sẽ có một bài học về bùa rồi một bài học bùa bùa chú của nam truyền rồi cũng sẽ có một bài học về võ thuật của nam truyền à, có hết á nam truyền giống gì cũng có hết rồi phong thủy của nam truyền à, bữa nào bà con phải nhắc tôi hơi quên nam truyền mình có phong thủy nam truyền rồi có võ thuật nam truyền buổi sáng nay mình học về bùa chú nam truyền thì có lẽ là hai cái kỳ sau á, là tôi giảng về một một buổi tôi giảng về võ thuật của nam truyền và một buổi tôi giảng về phong thủy nam truyền ừ. Dạ, và, sẽ có một bà bà buổi tôi giảng về đồng bóng của nam truyền hỏi đồng bóng tốt và xấu nó tốt chứ tốt nếu mà biết cách đồng bóng đồng bóng của nam truyền tốt lắm yeah, dạ, tốt lắm thì bây giờ sáng năm học về bùa chú nam truyền thì cái bùa chú nam truyền nó có ba cách hành trì à, cái cách một gọi là gọi là ô ma cát na giác ô má cá na giác ừ. à, tiếng Bali nó giống như tiếng Đức ờ, vậy đó tức là đọc sao viết vậy mà còn cứ biết chữ ô ma cá à, đừng bỏ dấu hết bây giờ đọc theo tiếng Việt đi ô ma ca na da à, chữ da đây là y ô ma ca na da tức là cái, cái bước một đó là gọi là ô ma ca na da có nghĩa là dành cho cái người là hạ căn à, có nghĩa là khi nào hữu sự mới là trì chú à, hữu sự mới trì chú khi mà gặp tai nạn hay là uh, bị bệnh hoạn hoặc là sắp chết nói chung là lúc sợ hãi lúc đau khổ thì mới mới, mới trì chú cái hạn cái trường hợp đó gọi là ôm canada rồi trường hợp thứ hai gọi là mú đú à, gọi là mú đú na da có nghĩa là bậc trung mú đú nghĩa đen nghĩa là mềm nó mềm hơn chút tức là gọi là thường xuyên trì chú cái hạn thứ nhất là ngộ sự gặp chuyện á, thì mới trì còn cái hạng thứ hai trường hợp thứ hai thì gọi là, là gọi là muốn đúng đá giác nghĩa là thường xuyên trì chú và cái hạng thứ ba gọi là ốc cách thái giác có nghĩa là luôn luôn trì chú à, mình thấy rõ ràng trong tiếng Mỹ nó có chữ often với cái chữ always không often là thường còn always là luôn luôn ừ. còn cái kia cái trường hợp một là occasional thôi occasional cái là lai rai thỉnh thoảng thôi occasional gặp chuyện thì mới trì chú à, còn cái trường hợp thứ hai đó là thường xuyên trì chú nhưng mà không bằng cái thường xuyên đó không bằng cái hạng thứ ba hạng thứ ba là luôn luôn trì chú à, đó là ba cái cách gọi là tu tập ừ, theo cái pháp môn trì chú của nam truyền mà nó nói trì chú thì phải có câu chú chứ uhm, trì chú có câu chú và đặc biệt đó là đó giờ tôi ờ, thấy cái vấn đề gì quan trọng tôi hay đề nghị bà con xăm thì cái câu này nó vẫn không nằm ngoài cái quy luật đó không nằm ngoài nguyên tắc đó có nghĩa là nó vẫn là cái câu cần được bà con xăm và ờ, tôi suối bà con xăm thì nhiều nhưng mà ừ, vì cơ thể của tôi thì cái diện tích nó có hạn cho nên tôi sẽ xăm nó hơi tuyển chọn <laughs> chút chứ không phải câu nào cũng xăm xăm vào đây mình nó thành ra là sang ra có nhật thì không tôi xăm đất thôi nhưng mà câu này là câu tôi xăm này à, nó có câu đình chú câu chú này này gọi là à, giáp đa nít chăng tăng đúc khăn này văn đúc khăn ta đa nắp ta đó là cái câu vú có nhiều thôi à, cái câu cái gọn vậy đó dân à, gọi là giá đa nít chăng thì tăng đúc khăn mà dân đúc khăn ta đa nó ta cái câu đó nếu mà dịch trên tiếng việt dịch thế này mọi thứ đều là giả mọi thứ đều là khổ cái gì giả đều khổ cái gì khổ đều giả cái gì giả và khổ đều không đáng là ta đó là câu chú như thế thôi nha mọi thứ đều là giả mọi thứ đều là khổ cái gì khổ nó đều là giả mà cái gì giả nó đều là khổ à, mà cái gì khổ và giả đều không đáng là ta ừ. mà khi nó không đáng là ta thì làm gì có cái chuyện là của ta ừ, câu thần chú nam truyền thì cái hạn thứ nhất ấy, là khi nào đụng chuyện khổ quá nó mới, mới quay về đọc cái câu này cái hạng thứ hai đó thì thường xuyên tụng đọc câu này và hạng thứ ba là luôn luôn sống trong cái câu thần chú này à, cái, cái thần chú nam truyền đó bây giờ cái câu đầu tiên đó gọi là giá đa giá đa nó chăng à, tăng đúc khăn cái gì là vô thường á, thì cái đó là khổ mà dân đúc khăn cái gì là khổ thì ta đa nó ta à, thì cái đó là là cái đó là, à, vô ngã ừ, nhưng mà vậy đủ chưa còn chưa nó còn câu nữa à, thì giác đa nát ta cái gì là vô ngã thì tăng cái đó đó à, giác à, giác tha phu tăng samapanya giác tha bằng cần phải được quán chiếu à, với chánh trí như sau à, nê tăng mát mát cái này không phải là của tôi nê so hamas biết cái này không phải là tôi nát nê so atta tí cái này không phải là cái bảo ngã là tự ngã của tôi nha tổng cộng là nguyên câu hình chú như vậy thì bây giờ mình giải thích từng câu thứ nhất là mọi thứ đều là giả là sao giả đây không có nghĩa là nó không có mà nó giả đây có nghĩa là những cái ý niệm những cái khái niệm xa xưa giờ của mình á à, về những cái hình danh sắc tướng đó, là đều không thật ví dụ như mình nói chiếc xe thì nó được uh, lắp ráp bởi uh, vô số các cái linh kiện phụ tùng thiết bị à, thì nó mới ra cái gọi là chiếc xe nó giả là giả như vậy giả đây không phải là không có mà giả đây nghĩa là nó là đồ ráp do ráp mà có rồi con người con thú con chim con cá ờ, tất cả đều như vậy cây cỏ kinh rạch sông ngồi biển cả uh, núi non uh, thì tất cả đều là do lắp ráp bởi các cái thành tố nguyên tố yếu tố mà làm nên yeah, dạ, chứ còn không có cái gì là một nên nhớ trong từ điển Phật học không có gì là một nên nhớ nha trong tôi điển Phật học à, thì không có cái gì là một bởi vì tất cả nó đều là sự lắp ráp hết nha tất cả đều là sự lắp ráp hết đương nhiên ở đây chúng ta không có nói tới niết bàn bởi vì niết bàn nó không phải nó không có nằm trong cái gọi là vạn hữu nha đã nói vạn hữu thì nghĩa là các pháp hữu vi những cái gì tồn tại trong đời này thôi từ vật là vô tri cho đến chúng sinh à, thì được gọi là vạn hữu gọi là hữu vi hay gọi là pháp hành đó mình đang nói chuyện đó thôi nha không có đá động về cái niết bàn đây thì đã nói vạn hữu nó đều là do lắp ráp mà có không có cái gì mà nó tồn tại độc lập tức là bản thân nó, nó là sự lắp ráp nó là một khối tổng hợp của vô số ừ, cái thành tố và những thành tố ấy nó không phải khơi khơi mà nó được lắp ráp mà nó cần đến sự tác động của vô số điều kiện của vô số nhân duyên không? như vậy thì mình nói về cái bản chất thì tất cả đều đều là lắp ráp còn nói về cái cái cái cái phương thức cấu tạo thì tất cả đều là do do duyên cái động lực động lực cấu tạo là do duyên bản chất là lồ ráp mà động lực là do các duyên thúc đẩy các điều kiện à, cái này quan trọng lắm nhiều người họ ngạc nhiên họ nói thì tại sao vô chùa không có cho không có nghe sư nói niệm phật không nghe sư nói uh, nè tu thiền từ tâm hơi thở mà sao sư, sư đặc biệt sư nói nhiều về cái này là bởi vì đây là cái cốt tủy của đạo phật cái cốt tủy đạo Phật đó là bốn đế và 12 duyên khởi nha mà nói đến bốn đế 12 duyên khởi đó thì chúng ta không thể nào bỏ đi hai cái nguyên tắc này mọi thứ do duyên mà có và có rồi phải mất đó. cho nên cái câu thần chú đầu tiên đó ờ, là mọi thứ đều là giả là vậy đó giả đây có nghĩa là không phải không có mà nó đều là do ráp mà có do ráp mà có một cái bóng hình mà mình thấy ghét hay là mình thấy thương một cái người một vật một phong cảnh một sự kiện một sự cố mà mình thấy thích hay là thấy bực mình thì là nó không phải là một trên ngôn ngữ mình gọi là một một người một vật một phong cảnh một sự cố một sự kiện nhưng mà trong bản chất ấy, thì không có gì là một hết à, không gì là một tôi ví dụ nha bà con hiểu rồi mà tôi vẫn nói à, có một người làm cho mình mất ăn mất ngủ vì họ làm cho mình thương nhớ tương tư nhưng mà chỉ cần bây giờ đó do một sự cố nào đó mà cái mặt của họ nó không còn tiếp tục như vậy nữa thì cái tình cảm của họ dành của mình dành cho họ nó có thay đổi hay không do một cái trục trặc về thần kinh về não bộ mà họ bị điên loạn bất trí thì mình có tiếp tục thương yêu tương tư họ như trước đây hay không và sau cùng chỉ cần có 5 phút mà họ không có thở thôi thì cái bóng hình đó nó có tiếp tục Ờ, để mình tương tư thương nhớ hay không các vị nghĩ kỹ này coi tôi mình đã giờ tôi nói toàn là những cái rất là mong manh nha chỉ cần mà uống lộn thuốc thôi mà nó khùng lên gọi là nó bị một cái gì đó mà gõ cái ton vô đầu nó một cái mà nó khùng một cái không một là nó khùng hai là nó bị hủy nhan à, nhầy mặt mũi nó còn như cũ ba nó là chỉ cần nó quên thở trong vòng 5 phút thôi không? thì cái bóng hình đó không còn là cái đối tượng để mà mình thương hay ghét nữa bây giờ cái tên nó mình thù nó thù nó như là kẻ thù giết cha đây nữa nhưng mà bây giờ nó tắt thở rồi thì tôi không biết trong râm này các vị ra sao tôi không biết nhưng mà đối với cái người mà tôi ghét bằng trời đi nữa nhưng bây giờ nó đã tắt thở rồi nó chỉ còn là cái xác thôi thì cái cảm giác mà thù ghét ác cảm của tôi đối với cái cục thịt đó đó nó đã thay đổi 180 độ luôn nha tức là trước đây mà tôi gặp cái cái gương mặt đó ở đâu là tôi sân si tôi khó chịu lắm nhưng bây giờ nó chỉ còn là cái xác thôi chờ đang đi chôn chờ đang đi thiêu thì cái cái cảm giác của tôi khi tôi nhìn cái xác đó nó khác đi nhiều nó mà cách để đúng 5 phút đúng 5 phút nha cách để đúng 5 phút khi mà cái tên nó đang nói cười à, đi đứng à, tung tăng đó, thì tôi nhìn cái mặt mà tôi chịu không nổi tôi ghét lắm nhưng mà đúng 5 phút không tới 6 nha đúng năm rồi đúng 5 phút mà nó quên thở thôi không nó thở mà nó không có thở ra thở vào thì cái cảm giác thương ghét của tôi đối với cái nhân vật đó dứt khoát rồi không có còn như cũ nữa à, có thể là à, mình nhìn cái xác đó thì mình có còn một chút ờ, còn một chút ghét chút thương nhưng mà đã nói một chút mà thì nó dễ phai phôi và đến lúc mà cái xác nó được chôn xuống đất hay là được đem vào lò thiêu thì xong khi nó chỉ còn là một cái hũ cốt nó giờ còn là cái mộ bia còn là một đấm mồ thì cái thương ghét kia nó chắc chắn là thay đổi nhiều lắm quý vị không? giả là giả như vậy mọi thứ ở đời đều là giả không? mà do cái vô minh của mình nó nhiều đời nó quá dày đi ừ, cho nên hôm nay giàu mình có cái đủ cái phước duyên mình biết được Phật pháp à, mình coi kinh rồi mình nghe giảng một ngày là 80 lần nữa, nữa nhưng mà cái ý niệm về cái sự vô thường đó về cái sự sanh diệt chấp nhoáng của vạn hữu đó, trong lòng mình nó rất là nhạt nhòa nó rất là nhạt nhòa ờ, vì mình không có chánh niệm vì mình không sống với trí tuệ à, liên tục thường xuyên Đấy. cho nên ấy, là mình cứ liên tục bị cái thích và cái ghét ấy. nó ám mình từ hồi còn nhỏ từ lúc mình nằm nôi ấy, từ lúc mà lọt lòng mẹ đỏ hỏn không ngon nghe đó thì á, là mình đã bị cái thích và cái ghét nó ám cho tới cái lúc mà mình tắt thở thì, à, học đạo gì thì học à, chứ còn mình cứ cả ngày như vậy đó là cứ gặp được cái thích là mình gọi nó là hạnh phúc mà gặp cái mình ghét á, mình gọi nó là đau khổ không? chứ mình nếu mà mình có niệm cái chánh niệm mà có trí tuệ liên tục để thấy rằng mọi thứ nó, nó biến diệt ờ, chớp nhoáng trong từng phút thì chắc chắn rằng cái thích và cái ghét đó, nó không còn gọi là không còn nữa đấy không còn nữa và ờ, còn một chuyện nữa rất là quan trọng ờ, đó là khi mà mình gọi là không có liên tục thấy nó biến diệt liên tục đó, không muốn thấy nó biến chuyển liên tục thì mình phải có chánh niệm và trí tuệ liên tục chính cái liên tục này nè nó mới thấy được cái biến diệt liên tục kia đó. còn nếu mà nó cái đối tượng đó nó vô thường liên tục bản thân mình thân xác này tâm tư tình cảm cảm xúc này tri thức này nó cũng liên tục vô thường nhưng mà vì mình không có trí tuệ liên tục cho nên mình không thấy được hai cái liên tục đó để thấy được cái vô thường liên tục thì cái chánh niệm và trí tuệ phải liên tục nhớ nha yeah. Dạ, phải dùng cái liên tục để thấy cái liên tục còn đằng này á, là nó sanh diệt chớp nhói như vậy đó nhưng mà vì cái trí tuệ và chánh niệm mình không liên tục cho nên á, là mình bị ảo giác tôi nói hoài các vị nhìn lên một cái quạt máy nó có ba cánh bốn cánh mà khi nó qua nó quay nhanh quá mà mình nhìn mình chỉ nhìn thoáng qua chứ mình không có tập trung không thì mình sẽ không thấy được rằng cái quạt máy đó lúc nó đang quay đó, nó có mấy cánh mình không, mình không có thấy à, và nếu hồi nãy mình không để ý đó thì mình cũng không, bây giờ chẳng những mình không thấy nó ba cấm mà mình cũng không biết nó có mấy cấm nữa trừ phi đó là cái quạt máy mình mua không? mà mình học đạo là chi học đạo để mình biết được rằng cái quạt máy mình có mấy cánh nha học giáo lý đó là để biết được cái quạt máy mình có mấy cánh và chính mình chính vì mình có chánh niệm có trí tuệ thì mình mới thấy được lúc nó quay nó có mấy cánh hai cái khác nhau tôi nhắc lại học đạo để biết cái quạt máy của mình nó có mấy cánh và hành đạo để thấy một cái một cái là để biết một cái để thấy nha hai cái khác nhau tôi nhắc lại học giáo lý để biết cái biết này là trong dạng ý niệm thôi ừ. học đạo để biết cái quạt mình có mấy cánh à, nó gồm có bốn cánh thôi thiện ác buồn vui có bao nhiêu đó thôi thì cái thiện với cái cái cái, cái vui nó là một cặp nhân quả rồi cái ác với cái cái cái buồn đó là một cặp nhân quả như vậy thì đời sống mình nó chỉ là nhân quả à, mà được chia ra làm bốn nhánh đó là thiện ác buồn vui bốn cái cánh đó nó làm cái quạt của mình cái quạt cái quạt uh, hiện hữu của mình nha và mình phải có học đạo mình mới biết là cái quạt của mình đó, nó có bốn cánh và phải có hành đạo mới thấy được cái bốn cánh lúc nó đang quay không mình không có cái ảo giác mình không có cái uh, ngộ nhận uh, rằng uh, là nó chỉ là một cái vệt mờ nó chỉ là một cái miếng nhựa trong vắt à, thật ra nó phải là một phải là một miếng nhựa mà nó là bốn miếng nhựa à, tiếp nối nhau xoay quanh nó trong cái cái lòng lòng cái lòng lưới đó, trong cái lưới quạt nha ừ. à, không thấy được cái đó, đó là là bắt đầu mới có ý niệm thích và ghét à, và cái này quan trọng nữa ngày nào mà còn sống trong thích ghét thì ngày đó chúng ta còn có ảo giác trong hạnh phúc và đau khổ bởi vì cái hạnh phúc nó đi ra từ cái gì nó đi ra từ cái chuyện là mình tin rằng trên đời này nó có một cái gì đó đắng cay mình tin rằng á cái cục thịt mấy chục ký này đang bị tổn thương à, mình tin rằng nó có một cái đối tượng đắng cay ừ, và mình tin rằng cái cục thịt này nè tâm tư cảm xúc này nè cái con người này nè nó đang nuốt nó đang gặm nhấm cái đắng cay đó à, mà lẽ ra mình phải thấy rằng cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái tâm tư này cái thân xác này bản chất nó phải là một mà nó là do các thành tố ráp nối nên và cái đối tượng mà mình thấy nó đắng cay đó đó nó cũng là do các cái thành tố lắp ráp lên và nó không ngừng biết gì trong từng giây đồng hồ trong từng giây nha chính vì mình không thấy được nó vô thường cho nên mình mới có ý niệm ừ, bất mãn à, mà khi mình bất mãn trong cái gì đó mà mình không tránh được thì mình bị đau khổ và cũng chính vì mình không thấy được mọi thứ nó là vô thường chấp nhoáng cho nên mình mới có ý niệm thích thường à, à, do có cái thương thích cho nên khi mà có được cái thương thích thì mình mới thấy cái hạnh phúc mà lẽ ra trong cái nhìn rốt ráo thì vốn dĩ không có cái gì đáng để mình thương thích vì mọi thứ nó diễn ra chớp nhoáng à, trong hình thức là chớp tắt uhm nếu mà mình thấy mọi thứ nó sinh diệt à, nó thay đổi trong từng giây à, với cái tốc độ à, à, chớp nhón à, thì ở đây không còn thích ghét không còn buồn vui à, và mình không bị trói bọt buộc trong không bị trói cột à, trong ý niệm trốn khổ tìm vui nữa bởi vì nó không là gì thì mắc gì phải trốn mà nó không có là gì thì đáng đáng gì để mình đi tìm mà cả đời chúng ta khổ là vì chúng ta sống trong ý niệm trốn tiền đấy trốn không được là khổ tìm không được là khổ mà cái chuyện mình tu hành để mà mình đắc thánh đó xa lắm không như vậy chuyện trước mắt nếu thường xuyên sống trong cái chánh niệm và trí tuệ không thì chuyện trước mắt là mình được an lạc là vì mình hạn chế ở đây mình chưa có trừ hẳn đâu nhưng mà ra mình hạn chế hạn chế cái ý niệm thích ghét à, mà nhờ hạn chế cái thích ghét cho nên đó là hạn chế luôn cái ý niệm à, tìm cái vui và trốn cái khổ và khi mình hạn chế được ý niệm trốn khổ tìm vui thì mình chắc chắn là bất khổ là vì sao vì mình không có cái ý tưởng chạy trốn cái này và kiếm tiền cái kia mà tại sao không ý tưởng đó mà mình được an lạc là bởi vì trong đời sống có bao nhiêu lần chúng ta thành công trong cái chuyện trốn khổ và tìm vui có bao nhiêu lần à, cho nên chỉ cần mà gọi là ngay trong cái tâm tư phạm phu này mà chỉ cần mà chúng ta gọi là bớt được ờ, cái ý, tưởng trốn khổ tìm vui à, trốn đắng tìm ngọt thì chúng ta đã bớt khổ mà muốn thực hiện được cái đó thì việc đầu tiên phải sống với chánh niệm và trí tuệ theo pháp môn tứ niệm xứ để thấy được rằng mọi thứ nó không như mình nghĩ nó không đắng như mình nghĩ nó không còn ngọt như mình nghĩ và tôi đã nói rất là nhiều lần tại sao có cái đắng ngọt là bởi vì do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống do cái tiền nghiệp cho nên tôi tôi nói hoài cái này do cái tiền nghiệp cho nên à, tôi mới sinh ra là một người đàn bà chứ không phải đàn ông nha đàn bà mà người đàn bà do thái chứ không phải là đàn bà việt nam mà đàn bà do thái mà tôi lại sinh vô trong một cái gia đình nghèo à, cho nên do cái tiền nghiệp nó mới đẩy tôi mang cái thân nữ mà sanh vào cái chủng tộc do thái và trong một gia đình nghèo đó đó là tiền nghiệp rồi cái bây giờ cái thứ hai đó tôi không nói về khuynh hướng tâm lý mà tôi nói về môi trường sống chính vì tôi là người đàn bà mà sắc tộc do thái mà lại là nghèo trong cái môi trường đó chính vì tôi là người do thái cho nên tôi có thích cái món ăn do thái cái y phục của do thái và những cái nếp sinh hoạt rất là do thái à, mà mấy cái này không có ở một người đàn bà Nhật Bản không có những người ở những người đàn bà Nam Mỹ Bắc Âu Bắc Á Tiểu Á không có mà nó lại có ở cái người đàn bà Do Thái mà lúc bây giờ tôi là người đàn bà Do Thái Đấy, thế giờ tức là do tiền nghiệp nó mới đẩy tôi vào làm cái thân phận của người đàn bà Do Thái nghèo và chính vì tôi là người Do Thái cho nên tôi có những cái thích rất là Do Thái và có những cái thích từ cái thích Do Thái nó có đẩy là những cái ghét rất là do thái là vì sao là bởi vì khi tôi là người do thái tôi có những cái thích do thái những cái thích rất là do thái cho nên khi mà cái thích đó nó không được đáp ứng nó không được thỏa mãn thì tôi bèn khổ và khi tôi có được những cái à, mà tôi thích á, thì tôi bèn được hạnh phúc các bạn thấy chưa đó rồi giờ cộng bây giờ cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý nếu tôi là một người đàn bà do thái nghèo nhưng mà tôi coi nặng cái chuyện ăn mặc hay là tôi coi nặng cái chuyện ăn uống hay là tôi coi nặng cái chuyện tình cảm hay là tôi coi chuyện coi nặng cái chuyện mua sắm coi nặng cái chuyện du lịch coi nặng cái chuyện làm vườn coi nặng cái chuyện gọi là kiếm tiền không à, tôi thích nổi tiếng tôi thích làm ca sĩ tôi thích làm người mẫu thấy chưa đó là những khuynh hướng tâm lý của tôi thì chính vì ba thứ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đây nè nó mới tạo ra cái thích và cái ghét và khi mà tôi có những cái thích không giống như người đàn bà Nhật Bản à, thì từ đó nó dẫn ra đến cái ghét cũng không có giống ai hết mà đó là cái thích ghét của một người đàn bà do thái nghèo thấy chưa ừ. và chính cái thích ghét này khi mà, mà tôi tôi có được cái tôi thích và tôi tránh được cái tôi ghét á thì tôi gọi là hạnh phúc và cái hạnh phúc này là được nó được gắn một cái mạc là hạnh phúc do thái à, và cái đau khổ đó cũng là cái đau khổ do thái bây giờ các vị muốn làm cho một cái người đàn bà do thái nghèo khổ nó hạnh phúc để các vị phải làm những cái chuyện rất là đặc biệt mà những chuyện đó nó không có thể áp dụng cho một người đàn bà nhật bổn được mai này muốn cho cái người đàn bà nhật bổn một người đàn bà campuchia mà hạnh phúc các vị phải áp dụng cách khác chứ các vị không thể áp dụng cái cách mà các vị đã sai à, lên trên cái người đàn bà do thái nghèo khổ nhớ chưa ừ. cho nên từ đó suy ra thì nó giả nó giả toàn tập nó giả toàn tập tức là kiếp trước cái cách đây hai kiếp năm kiếp tôi cũng do một cái tiền nghiệp nào đó mà tôi mang cái hình hài nào đó à, và từ cái hình hài đó tôi có môi trường sống à, không giống môi trường bây giờ rồi cộng với cái khuynh hướng tâm lý của cái kiếp đó à, tôi tạo ra một số nghiệp chính cái số nghiệp đó, đó nó mới đẩy cho tôi vào cái kiếp này tôi làm một người đàn bà do thái nghèo đó như vậy trong cái môi trường mới này thì cái thiện cái ác cái thích cái ghét cái buồn cái vui của tôi đó nó lại có tí thay đổi à, tôi tí thay đổi à, kiếp trước tôi làm một con thú ăn thịt sống thì cái thích tôi nó khác bây giờ tôi làm một con thú ăn cỏ thì cái sở thích tôi nó lại khác đi nha kiếp trước tôi là một người đàn ông uh, Trung Quốc bây giờ tôi là một người đàn bà do Thái thì chắc chắn là sở thích tôi nó khác rồi nha sở thích nó khác và chính vì hệ cái, cái sở thích đó tôi đặt cái ký hiệu đó là sở thích A1 thì cái ghét của nó đó cũng phải là cái ghét A1 à, cái cốt của nó là cái cái, cái cái cái thích A1 và cái ghét A1 à, trong cái thân thể trong cái hình hài của một người đàn ông Trung Quốc nhưng bây giờ trong cái hình hài của một người đàn bà Do Thái nghèo à, thì tôi lại mang một cái thích cái thích cái ghét của tôi nó mang cái ký hiệu là A2 ừ. cái cái thích cái ghét cái thiện ác của lúc bây giờ nó là A2 và cái buồn vui của tôi lúc bây giờ nó cũng là A2 e chứ không phải là a một nữa nhớ nha và cứ như vậy trong vòng luân hồi chúng ta cứ đi từ kiếp này sang kiếp khác cứ mỗi kiếp như vậy do cái tiền nghiệp do môi trường sống và môi trường tâm lý và cái bối và cái khuynh hướng tâm lý và ở mỗi kiếp như vậy chúng ta có một cái kiểu thiện ác khác nhau có một cái thích ghét khác nhau và từ đó nó dẫn đến cái hạnh phúc và đau khổ khác nhau và vì không hiểu được chỗ này cho nên chúng ta cứ thấy thấy cái mình thích nó, nó là cái gì đó ghê gớm lắm và cái mà mình ghét đó là cái gì đó rất là ghê gớm không ví dụ như kiếp trước đó, tôi cách đây một kiếp tôi là người rất là chuộng sĩ diện ai mà làm cho tôi mất danh dự tôi chịu không nổi không nhưng mà do môi trường sống do cái sự tác động của cái, cái thế giới chung quanh xã hội chung quanh bây giờ đó kiếp này tôi sinh ra tôi không có phải là cái người chuộng sĩ diện nữa mà kiếp này tôi sinh ra tôi có nặng đồng tiền lắm người ta có thể sỉ nhục tôi người ta có thể làm tổn thương danh dự của tôi chị nói xong nhưng mà đụng tới túi tiền tôi tôi chịu không nổi à rồi cái kiếp nữa kiếp sau này nữa tôi làm một người đàn ông campuchia <coughs> thì lúc đó tôi không có coi nặng với đề sĩ diện nữa tôi cũng không có coi nặng với đề tiền bạc mà lúc tôi coi nặng với đề tình cảm mà tình cảm nó lại nó có nhiều lắm tình cảm gia đình máu mủ huyết thống hay là tình cảm nam nữ có những người họ coi nặng cái tình cảm gia đình lắm hôn nhân đối với họ là chuyện nhỏ tình yêu nam nữ đối với họ là chuyện nhỏ mà ai đụng tới cha mẹ anh em con cái của họ họ chịu nổi nhưng mà có những người tôi biết là họ coi cái tình cảm máu mủ nó nhẹ lắm nhưng mà họ coi cái tình cảm mà bạn bè tình cảm uh, uh, nam nữ nặng lắm tôi biết có nhiều người đàn ông bạn mà nó hú một tiếng là vợ con cũng bỏ nữa đi với bạn bạn kêu đi nhậu bạn kêu đi câu cá bạn kêu đi uh, ờ, ti, bạn kêu đi đánh bài bạn rủ đi chơi là bỏ nhà đi thậm chí trong nhà đó tiền bạc hạn chế mà ráng lén lấy để đi chơi với bạn bỏ mặt vợ con ở nhà tôi có gặp tôi có biết những người đàn ông như vậy lạ lắm thờ bạn trên đầu gia đình nằm dưới chân rồi tôi có biết có những người gia đình là tất cả ở chơi với bạn một xu và không bỏ ra à, nhưng mà ở nhà con cái vợ con của họ là cái gì cũng được có cái loại người đó nữa à, cho nên mình thấy có kiếp mình ra ra mình coi nặng về sĩ diện có kiếp mình coi nặng về tình cảm có kiếp mình coi nặng về tiền bạc à, vân vân và vân nhiều lắm quý vị nhiều lắm đó là tôi chỉ nói tôi chỉ đơn cử là một vài trường hợp ờ, đơn giản thôi nha cho nên mọi thứ ở đời nó giả là giả như vậy đó không cái thích cũng là giả cái ghét cũng là giả mà từ cái thích ghét nó tạo ra hạnh phúc và đau khổ thì làm sao mà nó thật được đấy chưa Đã, nó giả rồi cho nên năm trước tôi gửi trong lớp intensive ờ, mỗi tuần cái ngày chủ nhật tôi, tôi có lớp Atinam intensive thì tôi có nói thế này mình học giáo lý là cứ học thôi à, học cho biết nhưng mà phải luôn luôn nhớ cái chuyện này ác là giả thiện là giả nên cái quả lành nó là giả và cái quả khổ nó cũng là giả nó giả là sao nó giả nghĩa là nó không có cái gì là một mà nó là đồ lắp ráp đó. thí dụ như do cái tiền nghiệp bây giờ tôi sinh ra trong một hình hài tật nguyền đấy tôi bị mù tôi bị uh, thiếu tài thiếu chân nhìn vào thì khổ thiệt nhưng mà trong cái nhìn của một bậc thánh trong cái nhìn của một hành giả tuệ quán thì cái thời gian vài chục năm tuổi đời đó của một người tàn tật nó bao nhiêu hết đó là cái thứ nhất cái thứ hai từng cái nỗi khổ niềm đau của anh chàng tàn tật nó luôn luôn biến diệt à, chớp tắt trong từng giây và vì tôi không học đạo tôi không biết tôi thấy rằng tôi có mặt trong cuộc đời này với một cái hình hài mà ừ, khiếm khuyết tật nguyền như vậy đó là cái nỗi khổ ghê gớm lắm tôi mặc cảm ghê gớm lắm ờ, nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh đó, thì dầu anh là một ông hoàng bà chúa anh là một uh, giai nhân mỹ nam không thì tất cả chỉ là xương khối thôi Ờ, cái vấn đề là chúng ta phải thường trực sống với cái mà mình hiểu không mình phải hiểu được cái mình tin và nhờ vậy mình mới tin được cái mình hiểu nha thì nhờ vậy mình mới có được cái nhìn như bậc thánh còn đằng này học đạo và chóp mà nhán học cho biết xong xuôi rồi cũng quay về với cái nhìn phạm tình phạm tâm thì khi mà ngộ sự khi gặp chuyện ấy chúng ta bèn móc cái kiến thức giáo lý ra xài được xài được là vì sao vì mỗi khi mình chỉ nói như vẹt như két thôi à mình nói rằng mọi thứ là vô thường vô ngã cái gì vô thường là cái đó là khổ cái gì khổ cái đó là vô ngã cái gì vô ngã thì cái đó cần phải được quán chiếu bằng trí tuệ như thật rằng đây không phải là tôi đây không phải là của tôi đây không phải là bản ngã của tôi đó là mình đọc thần chú mà theo mà theo kiểu hạ căn gọi là ô mắt cắt ừ. còn cái kiểu mà trung căn á là thường xuyên tụng đọc ví dụ như một ngày có hai buổi công phu à, ngày nào cũng hai buổi công phu rồi tụng đình tụng đám ờ, cầu an cầu siêu ờ, tân gia mở cửa mã mình cũng sách mấy bài ra mình đọc coi như trung bình tháng mình đọc vài chục lần không thì cái đó được gọi là bậc trung căn còn cái bậc thượng căn là không phải không phải là thường xuyên mà là luôn luôn sống ở trong cái trí tuệ của quán niệm như vậy nha cái quán niệm thứ nhất là mọi thứ đều là là giả để gì mình để mình phá vỡ cái ý niệm có một cái gì đó tồn tại độc lập cái đó quan trọng lắm nha phải, phải phá vỡ ý niệm đó khi mọi thứ nó chỉ là một nắm cát nó chỉ là một uh, uh, đám mây uh, nó là một cái gì đó phù du uh, ráp nói mong manh chấp tắt chấp nhoi thì cái ý niệm thương ghét của mình đó, nó được hạn chế rất là nhiều nếu mình còn phạm không và cái cái thích ghét buồn vui mà nó được hạn chế thì cái ý niệm trốn khổ tìm vui cũng được hạn chế mà khi cái ý niệm trốn khổ tìm vui được hạn chế thì cái đau khổ nó cũng được hạn chế như vậy thì trước mắt mình được hiện tại lạc trú an lạc hiện tiền nha chứ, chứ chỉ còn mình không phân tích tới nơi tới chốn thì mình khó lắm khó mà hiểu được tại sao phải tu tới niệm xứ và tại sao gọi là tu tự tu tập tới niệm xứ lại được an lạc hiện tiền thì khó lắm không mình tu tập mà mình cứ trông đợi một cái quả báo đời sau kiếp khác thì tôi cho rằng đó là dởm nha bởi vì sao bởi vì à, người tu Phật có bốn điểm nhìn để mà tu tập không cái điểm nhìn xa nhất đó là nghĩ đến chuyện luân hồi xa đọa đời này kiếp khác đó là điểm nhìn thứ nhất nhìn cái để mà tu cái điểm nhìn thứ hai đó là cái giây phút cận tử không à, có nghĩa là mình cứ nhớ chỉ cần mình tu mình chỉ cần mình nhớ hoài là sớm muộn gì mình cũng có lúc mình ngáp ngáp tay bắt cánh chuồng không à, mắt trắng giả à, miệng hả ra thở dốc à, nhìn lên trần à, à, dãy dụa quằn quại hoặc là kiệt sức nằm coi như là hết pin đó. thì nghĩ đến cái giây phút cận tử đó cũng là một cái điểm nhìn à, cái giây phút cận tử là một cái điểm nhìn để mình tụ tập cái điểm nhìn thứ ba à, đó là những sự cố sự kiện xảy ra trong đời sống bình sinh ừ. tức là mình hãy nhớ đến những cái lần mà mình bị bệnh hoạn những lần mà tiền mất tình mất không danh tiếng mất uy tín mất chức vụ mất đó đó là như vậy cái điểm nhìn thứ nhất là nghĩ về à, cái chuyện tái sinh sa đọa trong nhiều đời nhiều kiếp cái điểm nhìn thứ hai là mình nhớ đến cái giây phút cận tử cái điểm nhìn thứ ba là mình nhớ đến những cái sự cố sự kiện liên tục xảy ra trong đời sống của mình tôi gọi đó là những bất trắc bình sinh Đấy, cái điểm nhìn thứ ba là những bất trắc bình sinh bây giờ mình không chịu tu nay mai mà có cái chuyện gì tiền bạc không còn nữa tình cảm không còn nữa uy tín không còn nữa chức vụ không còn nữa thì tính sao à, cho tôi xếp tôi ờ, nói cái chuyện này nó nó cũng ờ, tế nhị nhưng mà chịt nhớ thì nói hôm đó cái vụ chùa kỳ quan hai mà hòa thượng tiện chiếu mà bị uh, cách chức trụ trì đó rồi lời ra tiếng vào vào từ thiên hạ nó làm chúng tôi rất là khó chịu bởi vì nếu mà một cái một cái người mà thắt lòng mà dốc lòng mà buông hết mọi thứ đó, thì họ không thấy có cái chuyện được làm trụ trì thì làm gì có chuyện mất cái quyền trụ trì ở đây tôi không dám nói hòa thượng nha mà tôi chỉ nói để mặt gì tôi chỉ lấy cái đó làm một cái cớ để tôi nói thôi nha mà thông qua cái cách mà tri ngã bình luận rồi báo chí đăng tải làm cho tôi khó chịu lắm tôi khó chịu lắm tôi sợ có những người ngoại đạo họ nhìn và họ cười Phật giáo mình một vị hòa thượng đã bảy mươi mấy tuổi rồi thì cái chuyện mà vị nó bị cách chức nó, nó không là cái gì hết và cái chuyện mà vị nó được phục chức nó cũng chẳng là cái gì hết à, mà cái vấn đề là thiên hạ cứ bu nhau lại để mà bàn tán cách chức rồi binh vực rồi tới lúc mà được phục chức thì thiên hạ mừng vui rồi cái chuyện đó tôi rất là khó chịu khó chịu ở chỗ là lỡ có một cái kẻ bàn quan bên ngoài mà nhìn vào nhất là ngoại đạo đó kỳ lắm kỳ lắm bây giờ mình là phật tử mà mình thấy có một cái chuyện giống như vậy xảy ra ở một cái nhà thờ ờ, một ông cha xứ cha sở mà ông bị cách chức vì một cái chuyện trời ơi rồi bu nào đó rồi ít bữa rồi ông được phục chức thì mình thấy cảm giác nó kỳ cỡ nào một vị linh mục mà bảy mươi mấy tuổi rồi không đó, ờ, thì mình nghĩ mình là cái người thì không phải đạo chúa thì mình nhìn một ông linh mục mà bị và được cái đó mình cái cảm giác mình ra sao à, thì huống hồ chi những cái người không phải phật tử hoặc là những người ngoại đạo ngoại giáo mà họ nhìn vào đạo phật mình nó khổ lắm không cho nên là nhớ cái đó cho nên cái cái điểm nhìn thứ thứ ba đó là nhìn vào những sự cố sự kiện trong đời sống rồi đây những cái mình có nó có thể mất mất mất dễ lắm quý vị nha dễ lắm sẵn đây cho phép tôi nói luôn một chuyện nhớ đầu nói tới đó có nhiều chuyện muốn nói mà không có dịp là cho tới hôm nay có nhiều vị cứ tưởng lầm là chúng tôi gọi là dốc sức in sách in kinh ờ, dịch rồi viết rồi làm calama là để chúng tôi được cái gì đó tôi nói thiệt nha là cái việc hoàn toàn có quyền chữ tôi chữ tôi như chó không và các vị có thể không tin nó tôi đạo đức giả nhưng mà có chuyện tôi có quyền nói đó là với cái sức khỏe của tôi tôi biết còn là bao nhiêu hết và tôi nói thiệt là một vị tu sĩ mà giàu có lèn èn cách mấy để dễ gì dễ vui tà tà thì tới 60 tuổi rồi mà còn thấy hứng thú trong cái chuyện mà là tiếp xúc với cư sĩ còn có hứng thú để mà gọi là tiếp nhận lễ vật tiếp nhận sự lễ lại của người khác thì đã là có vấn đề rồi à, chỉ là mấy cái câu thơ chỉ là mấy lần cúi chào chỉ là một cái quỳ lại thôi mà nếu mà mình 60 tuổi rồi mà mình còn có cái lòng mà trông đợi mong chờ đó, là đối với tôi đó là đã dở rồi không à, và 60 là mình nói chung chứ trong thực tế đó, tôi đã nói rất là nhiều lần cái 50 của người này nó không giống cái 50 của người kia có những người sức khỏe họ tốt họ có thể sống được tới 90 tuổi thì cái 50 của họ đó nó mới là nửa đường thôi nhưng mà có những người đó cái 50 là, là nó đã là 3 phần tư nó đã là 4 phần 5 nó đã 8 phần 10 rồi quý vị nha chứ đừng có đừng có nói chuyện nhau bằng con số nha tôi nhắc lại lần nữa cái con số 50 đó nó đối với nhiều người nó mới là nửa đường thôi nhưng mà đối với nhiều người nó là 3 phần tư 4 phần 5 8 phần 10 và thậm chí nó, nó đã là 95 phần trăm tuổi đời rồi nha mình khó nói mình biết đi tuổi nào còn làm được thì làm bởi vì những gì hôm nay chúng ta có được là một phần là do tiền nhân để lại ví dụ như kinh sách những gì chúng tôi hôm nay chúng tôi nói được cho các vị nghe đâu phải tự nhiên mẹ đẻ tôi ra một cái đồng là là trên tay bà mụ tôi biết đâu thì tôi cũng nhờ sự giáo dưỡng đào tạo rồi từ người hay là từ sách của tiền nhân mà mà mà tôi biết được chút ít gì đó tôi chia sẻ cho bà con không à, và cái chỗ tôi ở đây cũng do người khác họ giúp đỡ tôi cái ngôi chùa mà tôi sống từ bé tới bây giờ ở ờ, trong nước hay ngoài nước cũng do tiền nhân ờ, hà hơi tiếp sức tôi mới có không thì từ cái miếng ăn cái lá y tôi mặc trên người cái cây bút mà tôi dùng để ghi chép viết lách không cái máy mà tôi đang dùng để giảng tất cả đều là do người ta đem lại cho tôi chứ đâu phải tự nhiên tôi có không thì cái trách nhiệm của chúng ta là gì là nhận của người này và phải để lại cho người khác thì những cuốn sách những bài giảng mà tôi để lại cho các vị hay là cái calama đó, là tiền của các vị nha tiền các vị cho bắt mới tôi và đừng nghĩ tôi làm chủ trì đó tôi đâu có giấy tờ ở miếng điện tôi đâu có phải là công dân miếng điện và cho tới bây giờ tôi cũng đâu có giấy tờ thường trú thường trú đã không có rồi mà tôi cũng hiện bây giờ tôi cũng chưa có giấy tờ là lưu trú dài hạn chứ đừng có nói thường trú nha à, dài hạn nghĩa là 3 tháng 8 tháng tôi cũng chưa có nữa ừ. mà chỉ cần một có chút trục trặc nào đó thì chuyện mà tôi quay lại Calama không được cái gì nó bình thường rất là bình thường nha cho nên tôi mượn cái chuyện của tôi để tôi xác định một điều là tất cả mọi nỗ lực của riêng tôi và của từng người trong cái pháp hội này thì cũng chỉ để là thứ nhất là gây dựng cái gì đó cho mình và đóng góp cái gì đó cho đời và để lại cái gì đó cho người sau và chỉ có ba ý nghĩa đó thôi một là gây dựng cái gì đó cho mình kiếp sau kiếp này hai là đóng góp cho người ta à, quanh mình cái thế giới chung quanh và thứ ba là để lại cho hậu lai hậu tấn một cái gì đó bởi vì đó là nợ mà mình phải trả chứ cũng chẳng có nghĩa gì hết tức là mình vay của đời xưa thì bây giờ mình phải trả cho đời sau chỉ vậy thôi nha thì cái đầu tiên cái công thần chú đầu tiên đó, đó chính là mọi thứ đều là giả là như vậy đó nha cái giả là như vậy đó rồi cái thứ hai mọi thứ đều là khổ cái câu thực chú đầu tiên là mọi thứ đều là giả cái câu thứ hai là mọi thứ đều là khổ thì tôi đã nói rất là nhiều lần cái chữ khổ của người không có học đạo á thì khổ họ hiểu có nghĩa là cái gì mà khó chịu ở thân xác ở tâm lý tinh thần thì cái đó gọi là khổ nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp đó, thì cái khổ có tới ba trường hợp là ha. một là sự có mặt của những gì mà nó làm cho thân tâm mình á, khó chịu à, những cái gì mà nó đầy đọ cái phần hồn phần xác của mình ấy thì đó là khổ là trường hợp một cái trường hợp thứ hai sự vắng mặt của cái gì mà nó làm cho cái thân tâm mình gì dễ chịu thì cái đó cũng là khổ không trưa nắng chang chang nóng nực mồ hôi nhễ nhại đó là khổ một mà cái quạt máy máy lạnh nó đang làm việc rồi tự nhiên nó ngưng nó làm việc nữa đó là khổ hai cái khổ một là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu cái khổ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu à, cái thứ nhất là sự có mặt của những thứ làm cho mình khó chịu và cái thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho mình dễ chịu và cái khổ thứ ba rất là sâu sắc đó là cái tính lệ thuộc của vạn pháp lệ thuộc là sao có nghĩa là bao nhiêu cái hạnh phúc và đau khổ trên đời này nó phải dựa vào vô số cái điều kiện chứ không phải là do mình quyết định không phải do ai quyết định mà là do các điều kiện đã cái chữ afisankara cái sankhara đúng khá là hành khổ đó là là vậy đó có nghĩa là mọi thứ nó được gọi là cấu tạo à, nó được hình thành à, từ vô số cái điều kiện mà cái việc coi cái gì mà nó lệ thuộc điều kiện thì cái đó nó không nó không có thoải mái lắm đúng không ừ. ví dụ như như bây giờ nói theo thế gian đi quý vị có tiền à, quý vị có xe à, quý vị có giày dép quý vị có mắt kiến đồng hồ dây nịch bóp đầm sạch tay à, các vị muốn đi đâu các vị đi còn đằng này cái cái cái, cái bữa chén cơm mà quý vị ăn mỗi ngày là phải do người khác ban nó thích thì nó ban cho còn nó ghét nó bỏ đói rồi mình muốn đi đâu là phải nhờ người ta chở à, nhờ người ta đưa đó chứ còn mà người ta bận rộn hoặc người ta không không có vui là mình cũng dẹp luôn khỏi đi luôn như vậy ăn uống đi lại không à, à, rồi bao nhiêu cái nhu cầu khác trong đời sống của mình cứ dựa vào người khác thì cái bị nghĩ cái đời sống mà lệ thuộc như vậy đó nó, nó có khổ hay không không mặc dù người ta có cưng chiều người ta có chăm sóc mình cỡ nào đi nữa nhưng mà mọi thứ à, trong đời sống của mình là cứ phải dựa vào thằng tí thằng tè con lan con cúc con đào con yến con hương thì có phải là khổ không tôi tôi nhắc lại lần nữa xin cho tôi được làm là một cái thằng nông dân mà tự tại tôi không mong là một cái thằng hoàng tử mà nhất cử nhất động là phải do người khác gọi là ban cho thì tôi quý vị có thể không tin nhưng mà đó là sự thật trong lòng tôi nghĩ sao tôi nói vậy có nghĩa là tôi muốn cười thì cũng phải do người khác tạo điều kiện cho tôi cười và người khác muốn cho tôi khóc thì họ có nhiều cách để làm cho tôi khóc đi đứng nằm ngồi ăn uống tiểu tiện của tôi hoàn toàn do người khác quyết định không thì các vị tưởng tượng làm hoàng tử mà kiểu đó hoàng tử của cái là hoàng tử xe lăng á, hoàng tử liệt giường các vị có muốn không tôi hỏi thiệt nha trong room này nè các vị giàu nghèo tôi không có bàn tới tôi chỉ hỏi là các vị có muốn làm hoàng tử xe lăng không hoàng tử uh, ờ, tay biến không muốn làm hoàng tử liệt giường hoàng tử uh, uh, mà coi như là là lệ thuộc người ta trăm phần trăm không không tôi là chồng, thà tôi à, là một cái thằng bán vé số mà đi đứng nằm ngồi tiểu tiện ăn uống khóc cười vui buồn do tôi tự quyết chứ tôi không muốn làm một hoàng tử xe lăn tôi phải nói khẳng định như vậy hoàng tử xe lăn là tôi không muốn nha cho nên nó là có nhiều người họ thà đi làm thuê làm mướn ở một cái đất nước A mà không có muốn làm đại gia ở đất nước B tôi biết cái đó có trường hợp đó có không thà làm ăn mài ở đất nước A chứ không làm đại gia ở đất nước B cái chuyện đó mình không biết ấy. mình nghĩ ủa sao nó ngu vậy nhưng mà có một cái đất nước mà muốn nói cái gì đó cũng phải uống lưỡi bảy lần chúng ta bị nhốt một cái đất nước mà bao nhiêu cái đồ điều bất toại xảy ra nhan nhản mà mình không dám ý kiến buổi đầu là do mình nhát mình hèn và cuối cùng mà sẽ có một lúc mình thỏa hiệp với nó rồi, rồi cuối cùng mình đồng lõ với bao nhiêu cái bất công bao nhiêu cái ngu xuẩn bao nhiêu cái uh, vô lý phi lý bất hợp lý của nó một đất nước như vậy đó thì dầu cho mình có làm đại gia đi nữa thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình phải xét lại thà mình uh, ờ, lại đi làm neo làm móng thà mình đi uh, giao hàng à, ở một cái chạy taxi ở một cái đất nước nào đó mà mình không có bị gọi là ám ảnh không có bị áp lực tâm lý bởi bất cứ một cái sự dòm ngó một cái sự đe nẹt nào của ai hết à, bởi vì đời sống có lệ thuộc nó khổ lắm nha cho nên cái khổ nó có ba một là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu hai là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu ba là cái sự lệ thuộc ờ, của Ờ, những thứ đau khổ buồn vui à, là sướng khổ buồn vui thì cái sự lệ thuộc đó bản chất đó là khổ và đời sống này tôi đã nói rồi không có gì là một không mà mọi thứ nó được tác động bởi vô số cái lực đẩy vô số điều kiện vô số nhân duyên và khi mà nó có mặt nó cũng có mặt trong cái hình thức một tổng hợp một cái khối lắp ráp ghép nối nào đó chứ nó không có phải là một Đấy mọi thứ không thể nào là một mà có thể tồn tại mọi thứ không thể nào đứng yên mà có thể tồn tại mọi thứ không thể nào không tiếp nhận các lực đẩy mà có thể tồn tại à, nó mọi thứ nó phải là lắp ráp nó phải luôn luôn vận động và nó phải tiếp nhận các cái lực đẩy các cái nguồn tác động ba cái này cộng lại nó mới làm nên sự hiện hữu của muôn loài muôn vật Đấy. chính vì cái cái cái lý do đó cho nên đó, là cái tính lệ thuộc nó bị xem là một cái khổ và cái chúng sanh đấy cái loại hạ căn ấy khi nào nó gặp cái khổ thứ nhất ấy, nó làm nó mới tu có nghĩa là nó bị chảy nước mắt nó bị đổ máu rơi lệ nó mới tu cái hạn trung căn ấy, là khi nào nó thấy cái hạnh phúc bị mất là nó đã tu nó không cần phải bị là ê, ờ, rơi lệ đổ máu mà nó chỉ cần nó thấy hoa héo là nó đã đi tu nó thấy nắng tắt là nó tu không à, còn cái hạn thứ ba đó là bất thượng căn họ chỉ thấy là cái sự lệ thuộc của vạn hữu là họ chán họ thấy là cái sự tẻ nhạt vô vị của vạn hữu là họ chán à, thì thử hỏi trong số những người đi chùa mình bây giờ nè thứ nhất có người nào chịu thấy đời này là khổ không tôi nghĩ rất khó chẳng qua là quý vị nghèo quá chẳng qua các vị xấu quá chẳng qua là các vị không muốn có tiếng tâm mà không được chẳng qua là các vị không có sức khỏe không sức khỏe không tiền bạc không tiếng tâm chẳng qua là các vị bị bất hạnh trong tình cảm chẳng qua là các vị bị nghèo khó xui rủi trong tài chính thì các vị mới thấy đời là khổ chứ thử thời trong râm này nè tôi nói con trai toàn là mỹ nam không à mà con phụ nữ toàn là giai nhân hoa hậu công à mà do một phép lạ nào đó bây giờ các vị tuột lại còn cái 20 à không đó rồi tiền bạc thì coi như là như ý không Ờ, nhan sắc rồi khỏi nói rồi uh, tiền bạc thì như ý đi đứng sinh hoạt này nọ là như ý không bằng cấp thì, thì năm bảy cái bằng tiến sĩ bác sĩ luật sư tùm lum hết nên thì thử hỏi các vị có có nghĩ đến chuyện là, là, là hướng về cái đời sống tâm linh không à, điều đó cho thấy rằng mình thông thường mình chỉ tìm đến với đạo khi nào mình bị một cú sốc nào đó như vậy là mình thuộc dạng hạ căn có nghĩa là mình chỉ tìm đến với Phật khi nào mình bị cái khổ thứ nhất tức là mình gặp cái khó chịu ờ, gặp cái gì đó mình không có kham nổi à, cái khổ thứ nhất rồi cái hạn thứ hai nó khá hơn là nó không cần phải bị những cú sốc nào đó mà chỉ cần nó thấy một lúc nào đó nó soi gương nó thấy một cái vết nhăn trên trán nó thấy một cái dấu chân chim ở đuôi mắt nó thấy rằng mình không còn trẻ đẹp như ngày cũ chỉ vậy thôi nó thấy cái hoa héo ờ, nó thấy một ngày nắng tắt à, là mà thấy một cái chiếc lá úa là nó nó nó quải rồi nó đi đâu còn cái hạng thứ ba là cao cấp nhất hạng thứ ba là không cần phải thấy một chiếc lá úa không cần phải thấy một đống sình đống phân mà nó chỉ cần nó tự hỏi thôi mình có mặt như vậy để làm gì mình sung sướng cái sung sướng này nếu nếu nó kéo dài một ngàn năm một triệu một tỷ năm thì nó sẽ đi về đâu cứ ngủ 6 tiếng thức dậy ăn chơi mua sắm tình cảm yêu đương nhảy nhót không ca hát à, hưởng thụ và tiêu thụ xong rồi cái màn đêm ập xuống là nhào vô ngủ tiếp ngủ cho 6 tiếng xong thức dậy tiếp tục ăn chơi hưởng thụ vui đùa ca hát khiêu vũ mà cứ như vậy đó không mà nó kéo dài trong một tỷ năm đó, thì đối với bậc thượng căn nó họ sợ lắm họ sợ đó lắm không nhưng mà cái hạng trung căn em thì ờ, thấy bình thường thấy đời sống vậy mới đã còn cái hạng hạ căn là khỏi nói hạng hạ căn là nó, nó chết dí rồi đó ha ừ. cho nên phải thấy được cái một mọi thứ đều là giả thì mình mới thấy được cái hai là mọi thứ đều là khổ à, và cái câu thường chú thứ ba cái câu câu một mọi thứ đều là giả câu thứ hai mọi thứ đều là khổ và câu thứ ba cái gì giả đều khổ và tại sao phải có câu thứ ba này là bởi vì cái câu này nè nó giúp cho mình đừng có bị chìm sâu ở trong cái đẹp trong cái sướng bởi vì mọi thứ sướng và đẹp nó đều là giả cho nên mình mình phải xài cái câu thứ ba này cái đọc qua vậy mọi thứ giả đều là khổ mọi thứ giả đều là khổ mọi thứ giả đều là khổ câu một là mọi thứ đều là giả câu hai là mọi thứ đều là khổ rồi câu thứ ba cái gì giả đều khổ là mình là cái câu này để đối phó với cái với những cái gì mà mình thấy là đẹp cái gì mình thấy là sướng thấy là vui thấy là hay ho thấy là thú vị không thì mình cứ nhớ hệ đó là giả thì bản thân nó là khổ là vì sao vì nay có mai mất bây giờ có lát nữa nó mất phải nhớ cái nào mà cái mất đó cái mất của cái ngọt nó cũng là cái khổ sự có mặt của cái đắng là khổ đúng rồi nhưng mà cái sự vắng mặt à, cái sự à, là, là, là tan biến của cái, cái cái ngọt nó cũng là khổ nha cho nên cái thành quan niệm tới câu thứ ba đó là cái gì giả điều khổ cái gì giả điều khổ cái gì giả điều khổ nhan sắc này là giả tiền bạc này là giả tình cảm này là giả tiếng tâm này là giả uy tín này là giả chức vụ này là giả uy tín này là giả mọi thứ mình có đều là giả kiến thức này bằng cấp này cũng đều là giả giả là sao cái bằng giả này không phải là cái bằng không phải là do mình chạy uh, tiền mà có cái bằng cái đó là giả mình là giả trong giả nha mà đằng này cái bằng là bằng thiệt à. cái bằng này do mình học mình có thiệt á nhưng mà trong phật giáo cũng gọi đó là đồ giả là vì sao vì chỉ cần mình bị tâm thần là xong cái bằng đó hết giá trị không chỉ cần mình bị lú lẫn là xong hết giá trị chỉ cần mình tắt thở là cái bình cái bằng nó hết giá trị nó giả là nó giả chỗ đó, đó. À, còn cái chuyện mà cái bằng giả là cái bằng mà mình ngu như heo rồi mình chạy tiền để mình có cái bằng là tiến sĩ giấy đó cái đó là, là giả trong giả nha còn cái này là gọi là là là khá hơn cái này này nó là là, là nó nó không đến nỗi là giả trong giả nhưng mà cái này là giả trong thiệt à, có nghĩa là các bạn nó bằng thiệt nhưng mà bản chất đó là, là giả giả có nghĩa là Ừ, nó chỉ đem lại cho mình tiền bạc và danh dự trong ít lâu thôi ít lâu thôi à, chứ bây giờ các vị tưởng tượng một bác sĩ mà 80 tuổi thì ông ông ăn nhậu gì với các bạn đó đây lúc đó là đi đứng đã mệt ngủ thì cũng không có yên ăn cũng không có ngon à, vui chơi du lịch mua sắm tình cảm yêu đương ca hát nhảy nhót tôi thấy lúc đó cũng không biết cái gì nghĩ sao chứ tôi thấy 80 rồi tôi thấy hết trụ nha nó giả là nó giả chỗ đó mà 80 mà nó chưa chịu chết thì tới 90 nó cũng quên sạch những thứ mà nó đang có nó nản nó nản chỗ đó nó nản cái chỗ là 80 mà chưa chịu chết thì tới 90 là mình cũng không biết cái bằng nó là cái gì mình cũng không nhớ tại sao mình có được cái bằng đó và cái bằng đó, đó là do mình học cái gì mà có nó đem lại cho mình cái gì nên cuộc đời này mình lúc đó mình là hết nhớ mà nếu 90 mà nó chưa chịu lẳng đó, thì 100 nó cũng phải lẳng đâu mà một năm 100 mà nếu nó chưa chịu chết mà nó cũng chưa chịu lẳng thì 105 110 115 120 nó cũng phải chết hoặc là nó phải lẳng đâu đó mà đó là mình nói cho nó maximum vậy thôi chứ làm gì mà 100 mà mà còn mê cái bằng cấp còn mê cái lâu đài còn mê cái, cái, cái tài khoản trong nhà băng còn mê mang những cái cuộc tình quý vị hết rồi quý vị à một trăm là hết rồi một trăm là hết rồi tôi đã có gặp gần một chục cụ 90 tôi gặp rồi chứ không phải là tôi đọc sách coi phim mà thật là tôi gặp ngoài đời đó tôi đã gặp gần một chục cụ về 90 90 hơn nam có nữ có trong nước và ngoài nước tôi gặp rồi tôi gặp họ nó giống như nhìn một thánh vậy đó nó nguội lạnh lắm họ không còn cái khả năng giận nữa họ không còn cái khả năng thích nữa họ không không còn cái gì là nhục là vinh nữa mà họ lờ đờ lờ đờ như thế này đó. họ gặp mình mà họ cười họ kêu được chữ sư là mình mừng lắm rồi không nó gặp mình mới chưa có phun trầu là mình là là đã hên lắm rồi nha ừ, chưa có phan hay gậy là đã hên rồi cho nên là cái câu thần chú thứ ba là gì là cái gì giả đều là khổ cái câu này có tác dụng là chi để chặn mình không có đam mê trong các vị ngọt của đời sống và cái câu thứ tư cái gì khổ cái câu thứ ba là cái gì giả đều là khổ là để ngăn mình đừng có thách và cái cái câu thứ tư cái gì khổ đều là giả để làm chi để ngăn mình đừng có bị sốc trước những cái đắng câu thứ ba là đừng để cho mình mê với cái ngọt nhưng mà cái câu thứ tư á, là nó giúp cho mình đừng có sốc tới những cái đắng bởi vì sao cái câu thứ ba là cái gì giả đều khổ còn cái câu thứ tư là cái gì khổ đều giả nó nhờ vậy đó không có một cái nỗi khổ niềm đau nào mà nó làm cho mình bị bấn loạn bị hoảng loạn hết à, nó không làm cho mình thiếu kiểm soát thiếu tự chủ là vì mình nhớ nó đắng cỡ nào nó cũng là đồ giả thôi à, cái câu từ chú này nó này là đại minh chú đại thần chú đẳng đẳng vô thường chú ghê cái câu này này cái câu này, này. đại thần chú đại minh chú à, đẳng đẳng vô thường chú cái câu này phải học thuộc lòng câu này à, giá đa nếu chăng tăng đúc căn dân đúc căn thì, thì ta đa lập ta cái gì là khổ vô thường thì cái đó là khổ mà cái gì khổ thì cái đó vô ngã không mà gọi là giá đa nó ta cái gì là vô ngã thì tăng nê tăng à, tăng nê tăng à, tăng nê tăng à, mama nê so ờ, mama nê so mama à, mama atta tí e vát mi vát và dạ tha pu tăng sa bát nhà dạ tha bằng cái đó cần phải được quán chiếu là không phải là tôi là của tôi là tự ngã của tôi nhớ nha cái, đó, cái câu thần chú đó. các vị không cần học cái ly các vị học câu tiếng việt thôi cái gì cũng là giả cái gì cũng là khổ cái gì khổ đều giả cái gì giả đều khổ ở ờ, cái câu thứ ba đó là cái gì giả đều khổ câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả nó quan trọng cái câu thứ, thứ tư mỗi câu có quan trọng riêng hai câu đầu là nói về cái bản chất tổng quát phổ cập của vạn hữu câu thứ ba đó là nó có cái tác dụng là nó giúp mình đừng có bị cuốn hút trong những cám dỗ có khả năng kiểm soát trong tất cả vị ngọt và câu thứ tư là nó rút mình ra khỏi những cái cơn mê loạn vì nỗi khổ niềm đau vì sao vì nội dung của câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả à nó đều là giả cái thứ ba là cái gì giả đều là khổ đúng rồi nhưng mà cái câu thứ và cái câu thứ tư là cái gì khổ đều là giả là bởi vì lúc này đó là mình là mình có một cái khả năng gọi là tự chủ tự quyết tự kiểm soát rất tốt à, trước những vị đắng của đời sống khổ bao nhiêu khổ thân hay khổ tâm cứ nhớ rằng khổ nào cũng là giả là vì sao vì bản thân cái khổ nó đã là đồ giả bản thân cái khổ nó đã là đồ giả cho nên cái gì khổ nó cũng đều là giả nhớ cái câu này vì khổ và vui đều là giả thích ghét là giả mà vì thích ghét là giả mà thích ghét nó tạo ra khổ vui cho nên hãy cái thích ghét là giả thì khổ vui cũng là giả đó như cái lâu đài cát dầu cát đó là cát đen hay là cát vàng hay là cát trắng đã là cát thì cái móng của lâu đài đó là cát cái lâu đài mà xây trên cái móng cát đó nó cũng là cát mà cát xây trên cát thì sớm muộn nó cũng sụp đổ vì nó là cát mà cát thì nó kỵ nước thủy triều mà nó đánh lên rồi thì cái móng cát nó bị sập mà cái móng cát nó sập thì cái lâu đài cát nó sập theo nha nhân nó cái nhân mà nó vô thường thì cái quả nó cũng vô thường à, niết bàn là không nhân không quả nhớ là nhiều người họ hiểu lầm họ cứ tưởng là tập đế tạo ra khổ đế rồi cái đạo đế tạo ra diệt đế sai không phải tập đế tạo ra khổ đế nhưng mà cái đạo đế nó dẫn đến nó dẫn đến nó dẫn đến việc đế cho phải tạo ra cái bàn không phải là do cái gì tạo ra nhớ nha à, sống chết thì phải nhớ cái công thức này xăm nữa xăm nữa cái này phải xăm nữa tập đế tạo ra cổ đế nhưng mà cái cái đạo đế nó dẫn đến vì nó là con đường mà nó dẫn đến này nó dẫn nó dẫn đến việc đế nhớ cái này cho nên cái câu thần chú thứ tư là gì là cái gì khổ đều là giả nhờ cái câu này nè nó cứu mình à, trước những nỗi khổ niềm đau à, cứu mình và tôi nhắc lại lần nữa là cái câu thần chú này nè à, nó được thực tập được hành trì bởi ba cấp ở ba cái, cái, cái, cái trình độ ba cái đối tượng khác nhau cái cấp cái, cái, cái cấp sơ cài đẳng sơ đẳng cái cấp mà hạ trăng á thì hữu sự nó mới đọc cái thần chú này mà hữu sự đọc thì coi như hiệu quả kém vô cùng giống như các vị tưởng tượng uh, ờ, ờ, bị tiểu đường mà khi nào mà đi bác sĩ bác sĩ la quá về uống viên mà uống con viên thôi rồi cái bữa nào cái nó quên nó dẹp khỏi uống uống thuốc kiểu đó thì thua rồi nha rồi tiểu đường của ngay cả bị bị bao tử bác sĩ bắt mình uống thời gian bao lâu là mình uống cho đúng cho đủ nha chứ không phải là bị bao tử rồi cái gì về uống con ngày ha bữa nào nghe đau quá làm viên nữa thì mới được nha rồi cái hạn hạ căng nhé là khi đụng chuyện nó mới đọc thần chú không có linh cái hạn trung căn á, thì thường xuyên đọc cái thần chú này thì dĩ nhiên cái tác dụng nó khá rồi đó khá nhưng mà thường xuyên đó thì cái tác dụng của nó cũng ở cái mức là tương đối thôi bởi vì thường xuyên là often thôi nhưng mà cái thứ cái hạng thứ ba nó là hạng luôn luôn à, một cái là often một cái là always à, nó khác nhau nhiều lắm à, im mà luôn luôn à, nó luôn luôn chứ phải là management rồi rồi ở đây đó là mình thấy đó là cái công phu thế nào thì cái hiệu quả cái tác dụng cái hiệu ứng nó tương ứng với cái công phu đó nhớ nha cái này quan trọng lắm nha à, cái câu thần chú thứ nhất là mọi thứ đều là giả thứ hai mọi thứ đều là khổ thứ ba cái gì giả đều khổ à, giúp cho mình, mình kiểm soát được trước những cái vị ngọt và câu thứ tư à, cái gì khổ đều giả nó giúp cho mình kiểm soát được trước trước những cái vị đắng à, và cái câu chốt lại là à, hai câu đó cái câu chốt lại là gì cái gì giả và khổ đều không đáng là ta có à, tôi nói hoài có ai mà muốn sở hữu một cái đống phân bao giờ mình coi nó là cái đống phân có ai muốn sở hữu một cái trái lựu đạn bao giờ chỉ trừ ra một người lính lúc nguy hiểm thì họ cần đó mà cần để làm cái gì cần để luyện chứ phải cần để làm của các bạn đi hỏi đi cái trái lựu đạn đó là người ta cần để người ta mà luyện chứ không có ai mà mà mà mà mà yêu đương đắm đuối đê mê thích thú gì trái lựu đạn cái có để luyện nha ừ, có để luyện thôi cho nên nó là không có ai mà muốn sở hữu một cái trái lựu đạn không ai muốn sở hữu một cái chai thuốc độc có để làm việc thôi chứ còn mình kêu đam mê đó thì không à, không ai muốn sở hữu một cái đóng phân này à, tôi, tôi nhớ tôi nhớ cái thời mà thời khó khăn ở miền Bắc ấy, trước 75 ấy là đời sống của nó nó khổ lắm Trung Quốc mà Trung Quốc đi trước Việt Nam đi sau Bắc Việt mình đó là đi sau Trung Quốc mà ngay cả bây giờ mình muốn thấy những cái biến động những cái thay đổi về chính trị về xã hội của Việt Nam đó, nó sẽ ra sao thì mình cứ nhìn Trung Quốc Trung Quốc nó đi sao Việt Nam bị trang vậy thì cái thời mà khó khăn ở Trung Quốc á, người ta người ta không có sử dụng cái cái cái cầu cái cái, cái, cái toilet mà bấm nút bởi vì nhiều là phí phạm lắm cho nên người ta người ta dùng ờ, người ta người ta đi trên trên, trên khô á, để đi xong là cái đống phân nó được sử dụng làm phân bón này và Việt Nam mất trước như vậy và có thời gian khó khăn lắm là là, là cứ là buổi sáng là mình đi mình đi cầu ngoài ngoài đồng trống mình vừa đi là có ba bốn người đứng chờ đó là mình vừa kéo cái, cái, cái dây lên cái là là có người mình mà mình không hốt đó là có người nhào tới họ hốt nhào tới họ hốt có một thời gian miền bắc là như vậy tức là người ta đi tìm ờ, đi kiếm cái ăn đã rồi người ta đi kiếm cái cái ăn cái uống để tìm cái ờ, bao ni lông để ta lụm tìm giấy vụn để người ta lụm đã thành rồi mà người ta cũng tranh thủ những đóng phân người như vậy tôi biết trong rất nhiều người không có tin nhưng mà chỉ nó có thật mà vì tôi đang giảng cho toàn quốc ở toàn cầu nghe cho nên tôi tôi yên tâm là có người biết chuyện này tức là có những lúc mà người ta phải cầm cái cái xô để đứng ta chờ nó chầu chịch à, nó chầu chịch người kia vừa kéo cái quần lên là nhào tới hốt liền thật ra không phải người ta mê gì cái đóng văn đó nhưng mà người ta dùng nó để làm việc thôi thì một người hành giả mà hiểu đạo đó thì họ coi cái thân này nó cũng như vậy dùng nó làm cái đóng văn để mà làm việc thôi và nói ở một cái tinh thần rốt ráo nhất thì người hành giả coi cái thân này nó giống như một cái xác chết mà nó nó nó, nó trương phình nó đang trôi ngoài ngoài sông cái mà mình thì mình bị gọi là bị đuối nước mình không biết bơi thì mình phải dựa vào cái xác đó để mà mình lội vào bờ thì các vị tưởng tượng các vị tưởng tượng đi không mình mà vịnh cái mình tựa vào vịnh vào cái cái cái, cái xác trâu xác bò đó rồi để mình lội là mình đã gốm cỡ nào rồi mà đằng này mình phải vịnh vào một cái xác cái xác người để mà không bị chết chìm không bị đuối nước thì các vị biết cái cảm giác là dễ sợ lắm à, các vị tưởng là cái đó là do do tôi nói quá lời không cái đó là trong kinh nói đó à, trong kinh nói và trong kinh còn nói thế này một cái người hành giả một vị tăng sĩ mà tu đúng mức thì mỗi bữa ăn đó, xem cái chuyện mà mình bỏ thức ăn vào miệng nó giống như là một người mẹ mà mà bị lạc đường ở sa mạc bất đắc dĩ phải ăn thịt con thì tôi biết tôi nhắc lại cái đoạn kinh này thì bà con nghĩ rằng tôi nói quá lời à, nhưng mà cái ờ, nước này tôi cũng phải nói luôn chứ lấy gì tôi không nói bà con sao tin không tại sao con đến cái mức độ như vậy tại sao tới cái mức độ mà ăn mà cứ coi như mình ăn ăn thịt con là bởi vì á, mình cứ nhớ thế này bao nhiêu cái tai ương bao nhiêu cái đau khổ bao nhiêu cái tai nạn à, về thân về tâm của mình nè nó đều từ cái thân này mà ra không từ cái thân mấy chục ký này ra do có cái thân này nè mình mới có bệnh hoạn mới có tiêu chảy nhức đầu chóng mặt bị sơ gan ung thư bị sỏi thận sỏi mật ruột thừa ruột uh, ung thư bị này nọ không mọi thứ tai ương tai họa đau khổ là đều từ cái thân này ra mà bây giờ mỗi ngày đó mình phải nuôi nó để gì để mình tích lũy cái tai họa mà trong khi bao nhiêu tai họa đó cái chết nè tuổi già nè bệnh hoạn là đều từ cái thân này ra các vị nghe kịp không mà phải là hành giả mới thấy được cái này chứ còn giọng thứ tu như chó là nghe này không có hiểu nha ừ. thì mình phải hiểu rằng mọi thứ tai họa trên đời này nó đều từ cái thân này nó ra không có gì chẳng hạn như mình rùng mình bấm nút cái cái thân này nó thành một làn khói thì mình hạn chế rất là nhiều cái khổ nha mà đằng này chính vì mình phải lê cái thân nghèo này nè đó nó nặng nề mấy chục ký rồi nó bị cao máu rồi dư mỡ rồi nó bị tim mạch nó bị tiểu đường nó bị vấn đề về tạng phủ nào là ruột thừa ruột non rồi nó bị nào là ung thư nào là tùm lum hết không vậy mà mỗi ngày mình phải ăn để nuôi nó để chi để nay mai nó mới xì nó cái bất trắc ra cho mình lẩm đủ các vị tưởng tượng rồi nghĩ cái đó mới ngán và chỉ cần mà các vị không đói chỉ cần mà các vị không đói không thì các vị mới đủ bình tĩnh để thấy cái chuyện mà mình đúc nguyên một cái miếng thức ăn vào trong miệng mình nhai nhai mình nuốt một cái ực nó giống như mình bỏ rác vô thùng vậy đó tôi nói lần nữa nha chỉ cần mình không đói chỉ cần mình ăn cái món mà mình không thích mà có điều chỉ là hành giả mới làm được chuyện đó chỉ còn người không có tu không có học á, thì họ nghe tôi nói họ thấy kỳ được không nhưng mà người có tu có học thì họ thấy cái đó cao đúng có nghĩa là khi mình không đói hoặc khi mình ăn thứ mình không thích thì mình mới đủ cái bình tâm bình tĩnh mới đủ cái sáng trí để mình thấy rằng nó nó có một cái giữa đó nó hơi kỳ kỳ nó hơi sai sai khi mà tự nhiên lấy cái miếng ăn nó thồn vô trong cái lỗ này rồi nhanh nhanh nhanh nuốt ạch mà mình tưởng tượng ấy, cũng cái món ăn đó cũng cái lon nước đó cũng cái miếng tráng miệng đó mà mình nhai nhai nhai mình nhả lên cái bệnh đi lông không rồi mình đeo trước ngực mình mình có ngủ được không nó gớm chết đi nhưng mà đằng này á, mình cũng nhai cũng nuốt cũng uống không? mà mình đưa vô trong miệng á, mình mình nuốt cái ực rồi mình xúc miệng đánh răng á, thì mình không thấy gớm nữa đó chứ còn nếu mà mình không có phải đói ấy thì mình mới thấy ăn nó là một cái gì rất là kỳ cục còn nếu mà các vị vẫn u mê không thấy thì tôi ví dụ một chuyện khác nữa bây giờ các vị không có ăn bằng miệng mà các vị ăn bằng một cái lỗ nào đó trên cái đầu gối của mình ấy. mà cái lỗ đó nó không có lưỡi vì có lưỡi mới thấy ngon nha có mũi mới thấy thơm mà bây giờ cái lỗ này nằm trên đầu gối mình đấy đó là không có mũi rồi không có lưỡi rồi đó nó chỉ là cái lỗ thôi rồi mỗi ngày đó là mình mới lấy uh, tôm cua cá thịt rau cải trái cây chè xôi bánh trái mình mới nhét vào cái lỗ đó để mình sống thì lúc đó các vị mới thấy mỗi cái lần mà nhét như vậy nó không có sung sướng gì hết nhưng mà nhờ mình không có ăn bằng cái lỗ trên đầu gối mà mình ăn bằng cái miệng mà cái miệng mình nó kế bên cái lỗ mũi mà trong miệng nó có cái lưỡi nhờ lưỡi mình mới biết ờ à, nó có cái này ngon nè cái này là, là ngọt đắng bùi nè còn nhờ có mũi mình biết cái mùi này mùi thơm nè đấy mùi sầu riêng mùi mắm mùi chao mùi chiên mùi nướng đấy do cái nghiệp tham ái trong năm dục cho nên nó khiến cho mình mới có cái hình hài có lưỡi có mũi đam mê ở trong ờ, những thứ mà mũi và lưỡi nén chính vì đó đó cho nên mình mới thấy ăn nó ngon hiểu được mấy cái này mình mới tin lời Phật nói tại sao mà một hành giả mỗi lần ăn á thì coi như mẹ mà ăn thịt con vậy đó bây giờ phải phân tích ra phải hiểu được cái đó nha thì tôi đánh một cái dòng bà con tưởng tôi lạc đề không tôi nói một dòng để bà con thấy hai cái câu cuối này là cái gì giả và khổ đó không đáng xem nó là ta là của ta là bởi vì đã phân tích một phần đó mà thấy ấn rồi chính vì có cái thân cái tâm này nè vì có cái tâm nó mới có cái khổ tâm vì có cái thân nó mới có khổ thân vì có sống nó mới có chết bây giờ là chưa đâu bây giờ quý vị còn lớp vô đây các vị còn nghe giảng có nghĩa là các vị chưa có bị bệnh nhiều đúng không chứ còn bệnh đâu có vô đây nghe được các vị cũng tài chánh cũng không đến nỗi tệ ít nhất thì cũng là là có có, có cơm để ăn ngày ba bữa quần áo mặc tối ngày chứ còn nếu mà giờ giờ các vị cứ mà mà mà, mà đầu tắt mặt tối giật gấu vai vai thì bây giờ các vị đâu có thời gian đâu giờ giờ đang nghe giảng không thì chính vì các vị hiện giờ đang trong một cái tình trạng không có tệ lắm cho nên các vị mới vào để nghe giảng được và chính vì không tệ lắm cho nên cái việc thấy lời Phật làm như hơi hơi quá quá vậy đó không chứ Phật không có nói quá Phật không có nói quá đâu Phật mới nói ít thôi đó Phật mới nói ít thôi đó không? Phật chỉ nói cho mình nghe chút thôi đó à, là mình chỉ còn ngày mà ngày nói cho mình nghe mà còn ghê nữa ngày nói cho mình nghe về ba đời tám kiếp gọi là sanh tử là mình còn ớn nữa cái chuyện mà xa đọa trầm lưng làm làm dồi làm làm run mà ở trong ấm ống cống trong hầm cầu đó là mình còn ớn nữa mà đây ngài chỉ nói cho mình biết là một bữa ăn là cần phải được quán chiếu như là thịt của con mình ngài chỉ nói tới đó thôi à, và ngài cũng cho mình biết là cái phàm tâm của mình rồi cái thân xác này của mình cái danh sắc này của mình luôn luôn trong tình trạng vô thường đã đành rồi mà nó luôn luôn trong tình trạng dễ bị tấn công hơn bao giờ hết giống như ngày nói cái xúc nó giống như là sáu xúc nó giống như là một cái con bò mà bị lột da các vị tưởng tượng đi mình mà chỉ bị một cái vết đứt tay hơi sâu sâu không và cái chân của mình mà nó bị cái gì đó mình mình làm mình nó thấy dễ bị đau không chỉ một vết nhỏ trên tay một chút xíu vết thương ở chân là mình thấy dễ bị tổn thương ngộ lắm bình thường nó không, không có gì nó nó không có gì hết nhưng mà khi cái chân mình bị cái gì ấy, là cái chỗ bị đau đó nó hay bị đá lắm đá này đá kia còn cái cái bàn tay mình nó bình thường nó làm nặng thì không có gì đó mà mà khi nó bị đứt thì cái chỗ đứt nó dễ bị đụng đụng này đụng kia mà mới có một vết đứt thôi huống chi là nguyên một cái cơ thể mình nó bị lột da thì cái bị tưởng tượng đi nóng nè lạnh nè cát nè bụi nè côn trùng nè tha hồ tấn công thì cái thân tâm này nó tha hồ mà nó bị tấn công hễ còn có cái phàm tâm hễ còn có cái thân xác này đó, thì chúng ta có nhiều cái điều kiện để chúng ta bị khổ lắm và xui một chỗ các vị không có học đạo và không có hành đạo nên các vị không có tin không có tin là cái thân tâm này nó khổ trong trong từng phút có lắng tâm chánh niệm và trí tuệ đó thì các vị mới thấy các vị mới thấy các vị mới thấy là coi như là là là là là, là, là, là cái cơ hội mình đó, để đau khổ nó lớn hơn cái cơ hội mà mình được hạnh phúc được an lạc cái cơ hội khổ tâm nó nhiều hơn là cơ hội vui vẻ không cơ hội để mà mình bị là khó chịu bức rứt trong cơ thể nó lớn hơn là cái cơ hội mà mình mát mẻ êm ái dễ chịu vì coi ngồi yên giùm tôi đi ngồi yên giùm tôi nghe bây giờ này không nhưng bây giờ xếp bằng lại không để hai tay lên ờ, ngay rúng không rồi nhắm mắt lại không? theo dõi hơi thở ra biết ra vào biết vào ờ, trong vòng 5 phút các vị coi tôi nói đúng hay sai cái tâm các vị nó bồn chồn nó ri rít không rồi còn cái thân của các vị thì không có yên nó có yên nó ngứa nó nhột nó tê nó buốt nó mỏi nó đau lung tung hết từ trên đầu từ gọt chân thân tâm mình nó không đâu khỏi nó có sướng lắm đâu nha yeah mà tại vì lâu lâu á, mình được chút gì đó rồi mình mới dựa vào cái chút đó mình nghĩ là mình hạnh phúc thì rõ ràng mình soi gương mình thấy mình cũng đẹp mà Đúng không mình ra đường cũng có cái thằng nó nhìn mình mà vậy là đẹp rồi sướng rồi rồi rồi mình đói mình ăn thấy cũng ngon mà à, rồi mình thấy vợ mình chồng mình cư xử mình như vậy cũng được mà con mình cũng hơi ngoan ngoan mà thì mình cứ thấy mấy cái mà mà đó đó mình tưởng đời là hạnh phúc chứ nếu mà mình ngồi xuống mình cầm một cái tờ giấy và một cây bút trên tay mình làm một bài toán không cộng trừ nhân chia không mình coi có một ngày á, mình được bao nhiêu giây phút mà thoải mái về thân về tâm thì lúc đó mình mới thấy mới thấy mới thấy cái sự hiện hữu này nè nó đúng là vừa giả mà nó vừa khổ không mà cái gì giả là khổ mà cái gì khổ nó là giả và cái gì vừa giả vừa khổ thì nó không có đáng để mình coi nó là tôi và của tôi mà có biết bao nhiêu người biết bao nhiêu người không có biết đạo tôi không có đụng tới đã không biết đạo thì họ đã là ngoài cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái tầm phủ sống của mình rồi nha mà nói người biết đạo đó là cứ là dính mắt hết nhà cửa con cháu này cái đó tôi không đó là cái diện là diện dễ hiểu mà cái này mới mới đau nè dính ở trong cái thành tựu đạo nghiệp mới ghê chứ học ba mớ thấy mình hay ngồi thiền ba mớ thấy mình hay tốn tiền bố thí một chút thấy mình hay phục vụ một chút xíu thấy mình hay nghe pháp một chút thấy mình hay rồi nhìn quanh tôi nói đứa nào cũng là rác rưởi xúc vật cái đó có một mình mình là con người thôi đó các vị thấy chưa các vị thấy chưa mình tưởng mình hay mà mình không hề nhớ rằng tất cả những cái hay đó nó được gắn liền với cái cục nợ đau thương máu lệ này Ba chấm nét bà nói cái mỗi một bữa ăn mà cầm cái đũa lên chuyện đầu tiên đó là hãy tâm niệm rằng có thể đây là bữa ăn cuối cùng buổi sáng mà ra khỏi phòng mà khóa cửa lại không đi đâu đó thì hãy tâm niệm rằng biết đâu đây là lần cuối cùng cầm cái sâu chìa khóa này biết đâu sáng nay mình khóa cửa mà chiều nay cái người mở phải là mình không à, chiều nay phải là mình và tôi nói nhiều lắm tôi nói cái, cái chết ở ở Âu Mỹ thảm lắm buồn lắm chết đâu cũng vậy thôi nhưng mà chết ở Mỹ nó phủ phàng lắm buổi sáng mà mình ra khỏi nhà là mình bị tai nạn hay là mình bị mắc dịch mắc gió gì mà mình chết ở ngoài ngoài nhà mình không thì là họ không có đưa về nhà làm đám đâu mà họ sẽ đưa vào mình bị cái gì mà nếu còn chữa được còn hy vọng nó họ đưa vào bệnh viện rồi từ bệnh viện mà không xong rồi nó chuyển thẳng ô vô nhà hoàng luôn cái funeral home rồi đó người ta mới tắm rửa tẩn liệm mình rồi gia đình mình tới coi như là họ cho vợ đi xe buổi ngày là mấy giờ tới mấy giờ rồi chiều tối là mấy giờ nó đóng cửa mình tới mình viếng mình khóc mình này nọ rồi ha phát biểu cảm tưởng diễn văn điếu văn kỹ gì đó xong xuôi rồi là đúng giờ là người ta đuổi mình về rồi tùy mình muốn hoàn mấy ngày mình hoàn một ngày hai ngày ba ngày năm ngày bảy ngày thì cứ trả tiền là nó cho hoàn không à, nhưng mà cái phủ phàng ở chỗ là khi mình ra khỏi nhà là không có cơ hội quay lại còn dĩ nhiên chết rồi thì mình trở về bằng cái xác thì cũng bằng không ít ra nói theo cái đầu phà của Việt Nam mình đó ít ra mình còn được khiêng về nhà phải không mình cũng còn nấn ná rồi dây dưa với cái nhà mình chút đỉnh còn cái bên Âu Mỹ là không nhất là Mỹ Âu thì tôi không có rành lắm như Mỹ là hãy ra khỏi nhà có chuyện gì là đi lưu à, đi lưu có nghĩa là sáng mình khóa cửa nhà nhưng mà buổi chiều là đứa khác đó tới nó mở và nó tiếp thu toàn bộ nó tiếp quản toàn bộ cái sở hữu của mình trong đó đó là vợ mình chồng mình con mình anh em mình bà con xa bà con gần của mình và cuối cùng nếu mình không có thân nhân thì chính phủ người của chính phủ tới chứ không lẽ cái nhà nó bỏ à và nếu mà cái nhà nó là nhà nợ thì nhà băng tới nó, nó giải quyết cho nên ờ, là cái câu đại thần chú đại minh chú đẳng đẳng vô thượng chú ở đây đó là này mọi thứ đều là giả mọi thứ đều là khổ cái gì khổ là giả cái gì giả là khổ cái gì khổ và giả đều không đáng là ta không đáng là của ta đó là câu đình chú của nam truyền và nó được gọi là thực tập hành trì dạ, qua ba đối tượng hạ căn gặp chuyện mới đọc trung căn thường xuyên đọc bậc thượng căn luôn luôn đọc và sống trong đó đấy là đại thần chú đại minh chú của phật giáo nam truyền và trong trong nhiều người nghĩ rằng chắc ông nói đùa chứ cái này nó không phải là thần chú xin thưa các vị chú là cái gì chú là một cái câu mà mình lọc đọc tới đọc lui à, để chi để mà cầu đến một cái tác dụng nào đó à, thì đó là chú có gì đâu à, chị chú là gì chú à, chú chú tiếng trong tiếng hán đó được viết theo cái nghĩa là được viết bằng cái bộ thủy thủy là nước chú là rót chú là rót rót nghiêng xuống bình thường cái tâm mình nó lăn răng lăn răng lăn răng lăn răng à, bây giờ mình đọc chú nghĩa là cái tâm mình nó cứ rót vô cái đối tượng đó à, vậy đi ra để ca đang để ca đang đế gì đó đồng hòa đồng hòa vậy đó thì cái đó gọi là chú chú nghĩa là rót ừ, nhớ nha rót cô ừ. thì à, ở trong tiếng phạn á, thì mantra mantra nó là mantra nó có nghĩa là thầm thì cái gì mà mình cứ lâm râm là thầm thì hoài à, thì cái đó gọi là manh ta là thầm thì hay là lâm râm à, mà tiếng hán kêu là chú là nó lại nghĩa là rót qua tới việt nam mình á, thì coi như mình không biết cái nghĩa mantra của tiếng phạn mà mình cũng chẳng biết cái nghĩa của chữ chú của tiếng hán mà mình cứ tưởng chú là một cái gì đó gươi gớm không thì bây giờ mình kết hợp kết hợp hai nghĩa của tiếng phạn và tiếng tiếng hán thì có nghĩa là cái gì đó mà mình cứ lâm râm đọc ngoài hoài và rót cái tâm mình vào trong đó thì nó gọi là chú à, nhớ nha thì cái thần chú này cái gì tôi không hứa nhưng mà cái thần chú này là nếu mà các vị hành trì nó mà bằng cái trình độ thượng căn á không thường xuyên ờ, thường xuyên thì là trung căn mà luôn luôn là thượng căn không luôn luôn mà trì niệm cái câu thần chú này không? sống ở trong câu thần chú này cái thần chú năm tông không phải là đọc bằng miệng mà phải đọc bằng cái đầu nhớ nha đọc bằng cái đầu đấy thì đọc cái này ờ, quán niệm nó bằng cái đầu mình đó mà trong một tháng hai tháng thì ờ, gọi là trong kinh ờ, trung trong kinh trường bộ lẫn trung bộ bài đại niệm xứ đó thì Đức Phật dạy rằng nếu mà sống với cái thần chú này thì trong 7 tháng 7 năm hoặc có thể nếu đủ duyên là 7 ngày có thể chứng chứng đắc thánh quả ở đây các vị không nghe tôi nói tứ niệm xứ đúng không mà tứ niệm xứ là sống theo cái câu thần chú này à, cái câu mà đức phật nói bảy năm bảy tháng đó là là người nói về tứ niệm xứ nhưng mà bốn cái câu này mà sáu cái câu này lại là tinh thần của tứ niệm xứ mọi thứ đều là giả mọi thứ đều là khổ cái gì giả là khổ cái gì khổ là giả cái gì khổ và giả đều không đáng là ta là của ta ừ, thì hành giả tứ niệm xứ buổi đầu đi biết là đi ngồi biết là ngồi nhưng mà sẽ có một ngày nào đó khi chánh niệm nó đủ mạnh hành giả thấy rằng do có cái tâm muốn đi rồi nó mới có các động tác đi cái tâm muốn đi nó là vô thường động tác đi cũng là vô thường vì một lát nữa nó không đi nữa mà nó ngồi như nó ngồi như cái bài hát mà covid ấy. anh nằm xuống anh lại ngồi anh đứng lên anh lại nằm anh à, mỗi lưng anh lại ngồi anh ngồi xuống anh đứng lên đó à, anh ngồi xuống sau một hồi đã đứng lên đứng lên sau một một hồi anh lại nằm đó là đúng là hành giả tứ niệm xứ đó là họ phải hành trì theo cái bài này. buổi đầu đó tất cả những cái buồn vui của mình nó đều là cái sự đắp đổi của cảm xúc và trên đời này tôi đã nói hoài nó không có hạnh phúc nó chỉ có giải pháp cho đau khổ sự vắng mặt của đau khổ mình gọi là hạnh phúc và sự vắng mặt của hạnh phúc mình gọi đó là đau khổ tìm được cái mình thích thì đó là hạnh phúc mà né được cái mình ghét là hạnh phúc không né được cái mình ghét á, là đau khổ mà không có được cái mình thích là đau khổ cho nên á, nếu mình hiểu tới nơi tới chốn hạnh phúc và đau khổ đi ra từ thích ghét mà thích ghét nó lại đi ra từ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nếu mà mình sẽ là banh chầm như vậy thì mình mới hiểu cái câu đại thần chú đại minh chú này mọi thứ đều là giả mọi thứ đều là khổ cái gì giả đều khổ cái gì khổ đều giả và cái gì vừa cái gì khổ và giả đó, đều không đáng là ta à, câu đó đó văn đúc uh, ờ, giá đa nít chăng là tăng đúc căn mà văn đúc căn ta đa nắp tà đó là cái câu đó, đó. Cái câu đó rất là quan trọng mà cái gì nó là khổ thì sao ta e bắp đi bác tha ru ừ, dạ, dạ, dạ, tha phu tăng samapanya nó thấp bằng cái gì đó là vô ngã thì cái đó cần phải được nhìn thấy bằng chánh trí rằng ne so hamasmi cái này phải là tôi ne so mama atta tí không phải là tự ngã của tôi không phải là bổn mạng của tôi ờ, cái mạng cùi của tôi nó chỉ có chuyện đó thôi uhm. ok tôi mệt rồi không cần nghe nhiều nha nghe, nghe nếu mà hữu duyên bao nhiêu cũng là đủ vô duyên thì nghe bao nhiêu cũng là là thừa nha tôi mệt lắm rồi chúc các vị một ngày vui và hy vọng rằng à, dầu không xâm lên người thì cũng là thường xuyên làm bậc thượng căn để gọi là tụng đọc nha dạ gia trì cái bài thần chú này ừ, ngày đêm không đợi đến khi hữu sự không? nhớ cái đó, đó rất là quan trọng ok chúc các vị vui ngày vui ừ. xin tri sư vâng,